người ta hẹn lúc tư mơ để gặp nhau chỉ khi qua ngày giờ anh và em bước chung vần đời cùng yêu nhau có trời đất địa ta được chung đôi như dưới được trong tay dịu em nghe lắm nhé màn hình gọi dậy với anh sau những cô đơn còn thương đã xa ta lại thấy con thương một ai nữa